Em ơi sắp đầy trượt anh chờ, đi đổ anh còn đi làm việc khác. Đợi chút nữa mấy gầu thôi là đủ. Vậy thì nhanh lên nhã anh vội quá em. Ok anh cứ từ từ anh sẽ được đi mà. Sao lâu thế mà vẫn chưa đầy nhờ? Tại thùng xe của anh to và dài quá. Ừ chắc là vậy đó em, tại anh không để ý. Thùng xe đầy rồi anh đi đi. Ok em yêu, anh đi làm đây. Chúc anh lên đường may mắn nhé. Anh chàng này đẹp trai thật phải tán cho bằng được. Lần đầu tiên anh ý, làm cho tôi trái tim rung động mà đen hết cả người. Đầu óc không tập trung, lại máy xúc, đi không đúng đường rồi. Tôi anh sẽ cướp cho bằng được, chàng. để trái tim của anh phải rơi vào tay tôi. Anh là người mà tôi yêu nhất trên đời này, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Ôi rồi ôi, anh chàng áo xanh kia tên gì mà đẹp trai phết nhở, tôi phải làm quen mới được. Anh ơi anh tên gì vậy, anh lấy xe bao nhiêu năm rồi, và anh sinh năm bao nhiêu? Em ơi, anh hơn 60 năm, anh già rồi, năm nay anh gần 70 tuổi rồi, sắp được ăn tiền mừng thọ. Anh 70 tuổi ừ, anh vẫn chờ được hàng nặng phết nhờ. Em ơi, đối với anh, chờ đồ là chuyện rất bình thường, anh còn tài được cầu tháp, nói gì chờ Tại mấy sao? thứ đồ nhỏ bé này. Tại sao anh lại không đi lái cầu tháp hả? Anh tuổi cao rồi. Đấy rồi anh đi đây, có gì nói chuyện sau nhé em. Ok anh yêu. Em ý, xinh gái thật đấy nhờ, làm cho tôi lái xe không vào đường luôn. Đầu óc mày đen rồi hả? Cứ bình tĩnh mà lái xe cho an toàn, đừng kiểu nghĩ nhiều, lại ăn kem giờ. Mai ơi là mày, tao xin mày đó, đi từ từ thôi, tao sợ lắm, tao sợ không có răng để ăn cơm. Tao biết rồi, không cần mày phải nói đâu, mày cứ yên tâm mà ngủ trên xe đi, để tao đổ xong, có gì nói sau, tao không thích nói nhiều đâu mày hiểu chưa? Tao hiểu rồi, đổ nhanh còn đi việc khác. Hai anh chàng kia có người yêu chưa nhờ, sao tao thích cả hai anh, tao nhất định phải bắt cả hai tay mới được. Sống trên đời này, cái gì cũng phải ăn cho hết, không là thiệp lắm, đời người chỉ có một lần mới có duyên. Anh chàng áo xanh kia, tuổi cao mà vẫn còn lái xe giỏi, không chỉ thế mà còn rất đẹp trai nữa. Làm cho tôi đền hết cả người luôn, tôi không bình tĩnh lại được, chắc chắn Tết này tôi sẽ bắt phải làm chồng tao mới được, nếu không nhanh tay sẽ rơi vào tay kẻ khác đó. Thôi, bình tĩnh lại đi, Kiều không hoàn thành công việc, nay tôi sẽ bị trừ lương, không có đủ lương mà mua sẵn Tết đâu. Cứ tập trung vào công việc trước đã, có chuyện gì tính sau, hãy tập trung vào khoan đá xong rồi tính tiếp. Được rồi, mạnh tay vào, để đục xong, ta còn đi việc khác nhè máy xúc ơi. Mày đục nhanh lên, tao suốt ruột lắm rồi đó, mày không biết à. Thôi xong việc rồi, tôi đi nghỉ đây, kiểu lại đi làm việc khác mệt lắm. Đã bảo đi nghỉ không đi nghỉ giờ mày biết tay chưa? Lại đi làm việc ở đâu nữa nhờ, chán hết, mệt hết cả người, không lái nổi máy xúc nữa. Đường này suốt ngày đi lại, chán thật, không biết tả luôn, sao không để mấy ông máy xúc lật và máy ủy kia đi mà cứ để tôi đi liên tục nhờ. Vừa lên vừa xuống đau hết cả mông, không ngồi nổi trên ghế máy xúc nữa. Thôi chấp nhận, chắc mình cũng là một người giỏi tay nghề, nên xếp mới cho mình lái nhiều hơn mọi người. Tưởng là cái gì, hóa ra vào đây chỉ cầu mấy cây này thôi chứ gì, đó là chuyện bình thường. Có việc thì cứ làm mới được nhiều tiền hơn mọi người, nếu mình cứ tăng ca nhiều như vậy chắc chắn tháng này sẽ được tặng lương tháng. Đây là hoạt động ngoài giờ mà, cứ làm đi chắc chắn sếp sẽ không để cho mình thiệt đâu, cứ nhanh trí mà làm. Không biết cây này cậu đi để đâu nhở? Phải gọi điện cho sếp mới được, nếu không sẽ mất nhiều thời gian cho mình và lại làm không ra sản phẩm gì nữa. Alo, alo, alo, sếp ơi, cây này cậu để đâu vậy? Em à cây này em cậu để sân cây cỏ để vài ngày nữa sẽ đào hố để trông làm cảnh nhé. Dạ, vâng thưa sếp, vậy em để góc sân ngoài này nhé. Sếp ơi, hết cây này rồi chứ, hay còn cây nào nữa không? Em ơi, còn đốt hai cây nữa là xong việc, em cứ cố gắng làm đi, tháng này anh sẽ thưởng cho em. Dạ, vâng thưa sếp, em sẽ cố gắng làm cho sếp ạ. À. Sếp cứ yên tâm, em sẽ không để cho sếp phải thất vọng đâu ạ. À. Lần này chắc chắn mình sẽ có lương thưởng tháng, phải đi nhanh nhanh mới xong việc nhanh được, nếu không thế, sẽ bị sếp trừ lương mất. Còn nốt một chuyến nữa là xong việc rồi, chắc chắn tháng này mình sẽ được sếp thưởng lương rồi, vui quá. Đi nhanh lên máy xúc ơi, tao mệt lắm rồi, tao xin mày hãy đi nhanh chút nào, tao không muốn ngồi ghế nữa rồi, mày không biết à. Mày chỉ biết ngồi trên lưng tao, mày tưởng tao không biết mệt sao, tao còn mệt hơn mày rất nhiều, nhưng đó là công việc của sếp nên tao mới cố gắng làm cho xong thôi, mày hiểu chưa? Tao hiểu rồi, thế thì đi nhanh lên, tao không muốn ngồi ghế nữa, xong việc còn nghỉ. Tao đi nhanh lên rồi, nhưng do cây này nặng quá, với lại sáng nay sếp không cho tao ăn sáng, giờ tao đói dầu lắm rồi mày không biết sao. Hai thằng chúng mày cứ nói ồn ào cái gì đâu hết đầu tao đây, tao đang yên đang lành ai bảo chúng mày cứ về đào dễ cây của tao, giờ tao thế này rồi, chúng mày hãy tìm chỗ nhanh cho tao nhờ, chúng mày hiểu chưa? Tao hiểu rồi mày nói ít thôi, đách hết cả tai tao rồi, tí tao cho mày rơi xuống giờ. Hai chúng mày càng nhảm cái gì, đi nhanh lên còn nghỉ, chúng mày không biết mệt mỏi sao, còn cãi nhau làm gì nữa. Chúng mày nói gì nói, tao sắp được nghỉ rồi, kệ mẹ hai chúng mày, tao đi nhanh tao nghỉ trước đây, việc tao xong rồi.